Rồi ok anh em ơi Còn vài trận cuối làm cho xong rồi quyết định tốt anh em ơi <clears throat> Nãy bị auto quá tấm võ ơi Đứng im làm gì Nãy bị auto ấy Sao đứng im được Đừng môn đấy phải quýnh 10 trận ăn 10 trận luôn Khẳng định luôn Auto không đánh bằng ngáo Không auto bom máu Chịu chết rồi Vừa tống kim ra Không không kịp chỉnh em biết ngay mà. Tại vì có 2 phút để chuẩn bị thôi Bảo anh cuốn ao game ra mua máu cắt đồ này rồi hết lần 2 phút nôn nóng quá vô Vô xong chỉnh đầu đó tự nhiên thua má khó chịu <coughs> thôi làm ba dòng cuối sao mà anh mình được thiệt anh em luôn đường môn này anh mình thiệt đỡ quýnh 10 trận em 10 trận khẳng định luôn vô lý thua nhau tu chịu ơi <coughs> làm thằng khác làm ơi lỡ rồi đủ kiểu này mất cơ hội top 1 <coughs> hiện tại này đang top 2 nha nam không không xuống trận vô lý đáng lý nãy thua có 7 thôi thua cũng chẳng được vô, vô lý <clears throat> Đường môn này thì anh thua quá trời đâu đánh gì nữa à, Thua 13 ba, Khảo <clears throat> cùng ba trận cuối nè em Cố lên mm <clears throat> gặp mà gặp hàng nóng là chấp nhận thôi nam em gặp à, chung chung là ăn hết liên đấu tốt được gì á liên đấu tốt thì à, được vòng sáng rồi được điểm kia được điểm liên đấu thôi ngô minh đăng ơi chứ không trả được gì <clears throat> ba trận cuối win thì top 1 nè ba trận cuối win thì top 1 hiện tại top 1 thua 9 rồi mà hiện tại top 1 đã thua 9 rồi ba trận cuối khả win là lên top 1 rồi đó ba trận cuối cùng này đáng lý thua có 7 thôi đâm ra thua chẳng được bốn vô lý do auto chưa tách đánh băng hội chưa bọc máu vô nhưng mà đứng vòng vòng vòng tại sao nó không chịu làm nó không chịu cách bùa cứ đứng im cho người ta đánh không <clears throat> rồi ok gỡ lại chặn con lôn được rồi quá chịu rồi hết cái một bộ thả ra xong luôn rồi xác định thua anh thả ra xong luôn vừa rồi thì gặp uh, ờ, còn lon hai một cuốn anh thả ra xong luôn em không còn phải đánh nên là thôi không cần phải đó để người còn lo thôi tại vì gặp mấy lần rồi không có đánh được mình đó, mất thời gian nữa nên là anh bỏ thua luôn anh em xem lại sẽ đồ hai một cuốn cái này còn lo nha nam anh chính anh đi top 1 anh nam anh chính top 1 lúc này á Đợt này thì à, một set vô ảo Set vô ảo Rồi đao xương tinh mắt ộp Áo xương tinh mắt ộp bao tay xương sân mắt ọp đai lưng xương tân ok thiên tầm ơi ok em <clears throat> hello vĩnh chồng uh, à, nguyễn nguyễn trọng nha john smith đánh bình đánh hết bình máu cuối cùng luôn cũng được đúng rồi anh ơi <coughs> lúc nãy uh, cơ hội top 1 uh, à, nằm đến khoảng tầm uh, 85 90 trăm rồi nhưng mà trận đầu tiên thua đường môn vì cái auto chưa tắt đánh bằng áo chưa bật uh, bơm máu trong auto nên thua trận khá là tào lao nè đường môn đó thiệt em đánh như này cả nói đánh 10 trận ăn 10 trận đừng nói mà thua hôm ra giờ tỷ lệ mất trận đường môn đầu tiên khá là tiếc <clears throat> Đây anh em còn hai trận cuối Thắng hai trận cuối này lên top 1 nha anh em Đó hai trận cuối cùng Sẽ quyết định ngày hôm nay anh em đang xem cho khả một like chia sẻ chơi anh em ơi ốc ba tháng 37 ạc cờ lon mà khỏe hơn ạc khải đâu ạc hai một cún mà anh em hai một cún mà cờ lon ạc hai một cún cờ lon á còn ạc đường môn ạc đường môn ạc chính mà đường môn này là chính mà đông phương bàn chính mà top 4 tháng 34 thu 14 nè tầm này thì đi đủ 48 trận hết rồi nè ngày mai thì khải mới đi thiếu lâm nha anh em ơi ngày mai khải sẽ đi thiếu lâm nha anh em ơi ta bây giờ thì sợ đường môn à, chỉ sợ thiếu lâm là vắng lương anh em ơi thiếu lâm là vắng lương rồi còn lại thì đánh được hết với lại thiếu lâm canh mi hai thiếu lâm mang đao hồng kim là thua không thể nào đánh được anh em xem tốt là vắng lương nếu mà là vắng lương à, cơ hội thì anh sẽ lên à, có thể là top 1 khả sẽ nhảy top 2 và có thể top 3 tại vì là vắng lương mới thua 3 thôi nè cái này thiếu lâm đao khét quá không đối thủ này mà chỉ có cái ban vip thì mới ra mới xử được ảnh thôi chứ không thể nào mà đánh loại lãng lương này còn lại những cái bang thường thì anh giết được hết anh em xem ờ, đồ làm lương làm lương này thì năm độc này thua ba trận rồi nè chém vài đao chết tại vì đặt mất một hai sáu rồi thứ năm này, này mang uh, như la thiên diệp ba cấp này nón này đao ba cấp này là chống phái ba sáu rồi chống sáu ba sáu kèm càng khôn hai cấp là ba tám kèm vi phong này một cấp nữa là chống phái 39 cấp anh em thứ năm này chống phái 39 cấp trời ơi thì gì, chém con thiên năm độc này như con nè Ờ, khá sinh năm 90 nha Vinh Nguyễn Trọng ơi Đây nè sơ đồ Thiếu Lâm này quá bình luôn Nói chung là gặp Thiếu Lâm này xác định buông chuột Không thể nào anh nổi Gặp uh, Thiếu Lâm canh mì mà cũng chém hai ba đao chết thì Thiếu Lâm này càng chết số nữa Không thể nào được gì Đồ mất hết rồi Được không? Đồ mất ọc hết <clears throat> thế đồng bào bắt ở đó anh em thấy không thua làm bắn lương này thì chấp nhận thôi nè nhiều khi anh em xem trên video bảo ông khải sao không ăn thì thiếu lâm này sao mà ăn được không thể nào mà ăn được phần thủ lý 75 cộng mấy mà vẫn chết phần thủ lý 75 cộng 5 mà vẫn chết đây mới đẩy cái dòng qua được cộng 9 cộng 7 vẫn chết như thường không có nào đánh nổi <clears throat> anh em bây giờ chúng ta sẽ chờ tiếp tục đánh trận thứ hai, thứ ba và thứ tư vậy nè mày sẽ là trận quyết định nếu mà là thắng hết thì sẽ lên tới một đấng nếu mà thắng hết sẽ lên tới một đấng và chúng ta chờ đợi cầu thủ làm văn lương nếu làm văn lương lên thì sẽ rất top xuống thôi đó. đại này top 1 đã thua chín rồi khải mà thua một cái nữa là khải khỏi lên top 1 luôn khỏi cơ hội luôn khỏi cơ hội top 1 luôn đây nãy giờ anh em xem đồ của cầu thủ rất nhiều rồi giờ anh em cho anh em xem đồ của anh cuốn lại nha cặp vô danh mới đấu giá nha nè 7 ngày 22 kim 7 ngày đó đi với cái mẫu danh thì anh đang đi với một cái dây chuyền uh, chú phượng khá khá đẹp rồi đi kèm với một cái đao khá là chất luôn nói chung đao này thì đều lấy hiệu ứng đam kết thúc đối phương nhanh luôn chứ nếu mà khải thích thì khải vẫn mang thích mang đao 30 tóc 30 hơn đâu tóc 30 đánh chắc nhiều chắc hơn nhiều anh thích là anh kêu mang đao hồng kiếm đánh luôn thì ok mình mang cái đao hồng kiếm ra tóc chậm quá tóc quá chậm nhưng mà lượng đam nó, nó cao bù qua bù lại còn theo khải khải vẫn muốn cầm cái đầu tóc hơn đó đây bốn kim phái áo à, khá đẹp năm mười ba cấp bình định mình sẽ cho khải gặp lão lưng lần cuối rồi đồ nam đó người này thì khả đấu giá khả đưa anh mang này đấu giá đưa anh mang đánh này phi phong phong mới đánh ra đây anh em, năm đồng này 29 skin 8 ờ, 9 ít chứ ít đâu nè, đâu ít đâu. Lực tay 9 cái mấy. anh <laughs> xui, anh xui, anh xui. Chúng ta sẽ chờ là quyết định một là top 1, hai là top 2 này mà. chung là thay cái đao đây nè tại vì khải cầm cái đao hồng kia mà đánh máy chậm nè nhắc nhắc tay chậm vải lúa luôn <clears throat> bù qua cái đau này thấy nó khỏe hơn nè có thêm hiệu kháng hỏa đúng rồi khả nghĩ năm động kháng cứ lên kháng ngon lực tây như nãy có cái phong kỹ năng mà khá muốn mang này khả phải mang khi phong kháng tất cả này nó đúng rồi nhiều quýnh con ngà mi thì phải âm hùng thủ lấy này nọ thêm vô chứ còn đánh mấy phái khác á chỉ cần hai bùa là xong mà tại cái bùa này khải khải chớ bút lắm khải đâu bút nhiều đâu phái nào nên bút khải mới bút tại vì uh, thay chỉ bút bùa rút độc với lại bùa âm độc thôi hai bùa này là xong rồi là kết thúc xong rồi đúng rồi hiện tại 75 cộng 7 nè 75 7 phòng thủ không lý kháng họ mang đào thủy vào thì bù vào kháng họ nên mang dây phòng thủ lý luôn rồi hai trận cuối cùng quyết định quyết định top 1 hay top 2 cầm đao 30 cảm giác tự tin hơn anh em cầm đao 20 đặt móc đặt móc ở 13 đánh chậm vãi cước luôn đánh chậm kinh hồn luôn nghe mười trưởng mà nó quýnh mình mà không thể nào mà nhấc tay nổi cái đao qua gặp mấy ngày mi rồi tuy là vẫn thắng anh em tuy là vẫn đánh thắng nhưng mà cảm giác nó không được nhanh anh em cầm đao 30 cảm giác mình xuất chiêu nhanh hơn tạo hiệu ứng rút động người ta nhanh hơn anh em nên là khải vẫn nghĩ như anh em là nam độc nên cần kháng tốt hơn đam tại vì đam có to thì càng tốt còn không được thì nó vẫn là cái kháng nhất kháng với máu càng trâu càng tốt càng trâu càng tốt mình có thể câu đam và cũng như là lấy máu người ta tốt hơn đúng rồi gặp cái băng chỉ có tăng thôi không có chạy được một phút Tầm này chỉ sợ như cái băng vạn sự tùy duyên nè Bóng hồng kim nè Nói chung sợ những ông một cổng hồng kim Đào thiếu lâm thôi nè còn lại là cần hết nè đúng rồi thiếu lâm kia có khả năng cao tại vì tầm này không ai đánh nổi ổng rồi chỉ có cái bàn akaki mới vào xử ổng thôi còn lại không ai thua cực khải quốc mấy cái nằm chịu gì nói câu đam câu giờ cỡ nào cũng vậy không thể làm được gì <clears throat> rồi <clears throat> cái băng bóng thuộc hai giang à? gặp mấy cái băng bóng là đánh tốt nè ờ có thiên bang mà tầm này ít nè à <clears throat> này rồi xong đúng vạn sự tùy duyên luôn à khó xử ta Rồi Đúng người mà đang cần gặp luôn em Thấy chưa Hết máu liền em thấy chưa Đúng người mà đang cần gặp luôn em Vàng sự tự duyên Gỡ một điều ngay Xém tí là bốc hơi nè em không Ôi Quá dữ Rồi Người cuối cùng mình sợ là vàng sự tự duyên Mình đã thử được khử được anh em à Đúng không Đù Đù Kinh hồn hơn là vừa thay cái đao vào Đánh rất là nhanh Vãi nồi luôn nè à. Yeah vạn vâng, sự tự nhiên mình thiệt ngay anh em hôm trước là mình thắng một trận rồi sau là ảnh có cái cây bóng hồng kim á thì mình thua lại thì vì đam đau quá hai cái ba cái mình chết rồi còn hôm nay thì ờ, mình lên lại lên một set uh, mình lên một set uh, uh, vô danh nên là lực tay khá là cao nên là ôm tư đầu luôn không dám nhả ra luôn em nhả là chết ngay Uầy trời mình thua đam luôn em ơi Phe ta nè Nếu mà ổng quýnh xây quằn một tí là mình thua ngay Phe ta bị dính 43.000 đam Đối phương chỉ bị dính 17k thôi mà bị giật đam chết anh em Đối phương bị dính 17k thôi mà bị bất ngờ giật đam đam độc chết đấy Thấy chưa Nhồi máu anh em Vẫn nhồi máu thôi anh em hết máu rồi Đúng rồi pha đó cầm đau đao game đi yếu luôn Tại vì Khải sợ cái vấn đề là đau nó sắp chiêu chậm á Thì không thể nào mà giữ chân ông cái bang này được anh ngờ mình nghi nghi gặp ổng anh ngờ mình gặp luôn anh em Hay quá quá hay Ôi mà trong cái đó mình thua đam nha anh em Thu đam nha anh em Ông chỉ cần ông lách lách vài cái để chứng mình chết rồi Này Thu đam hoàn toàn anh em Quýnh nhưng mà Anh em cứ nghĩ một con cái bang full hùng kim môn phái Anh em coi này Quýnh mình trong vòng chưa đầy 30 giây Mình ăn 43.000 đam Thấy chưa Ông thì chỉ bị dính 17.000 thôi Mà ông là bị đột tử anh em Tại vì rút độc này nọ Vừa đạo đủ bùa này nọ Ông chỉ banh thôi Đó Đây Thì cũng sao Hôm trước cũng thua Là tính ra là Khải ăn ờ, được hai hai một, Đó à, ờ, Hưng nó nhảy skill 120 nữa Ông rút mana nè Ông đứng mana luôn Đứng hình mà Tại vì skill năm độc là Mình cố gắng mình phải đam được nó Thì nó bị tổn thất mana Thì nó sẽ bị đơ Nó sẽ hiệu ứng Nó sẽ bị giảm lại Và thời gian của nó không không xuất chiêu được Tại vì hiệu ứng mana của nó không có để mà đánh Đó Cái băng bóng này anh em nghĩ thử coi Đánh kiểu gì Xém tí nữa hẹo nè <laughs> Thôi nữa Cái băng này nó hỏi đơn giản đâu Thua thời gian 21 cuốn uh, đài nít nghiện ơi Nên là trận cuối cùng Hiện tại còn một trận cuối cùng Khải sẽ cố gắng win nữa Thì sẽ lên top 1 Còn nếu mà Khải thua Thì Khải chấp nhận top 2 thôi em Tại vì uh, thua thời gian hai một cuốn khá là nhiều Thua thời gian hai một cuốn khá là nhiều Đúng rồi mình cũng không dám chạy nè mình vô là mình mình đam cho đít ngay luôn mình đam giật chân ổng xong mình muốn cái cách mua nếu mà đỡ đánh thì mình phải đam người ta trước thì mình mới cắt bùa nha anh em anh em mà ngu ngu đứng cắt bùa á là anh hai bóng chết ngay đó ngơ ngơ anh hai hai bóng chết ngay nên là khả đâu nhắm cắt bùa trước đâu khải phải ờ, đam vài đam trên đít khải phải đam liên tục và đam trên đít để cho giữ cái chân lại cho mình nào thục đi xong rồi khải thấy mà ổng chạy á lúc ổng chạy á thì mình mới cắt bùa đó hiệu ứng đánh là như vậy nếu ông chạy thì mình mới cắt bùa chứ không có dạy mà đi cắt bùa sớm rồi nè ừ đồ mắt không rồi nè má hơn Họ chẳng có cuối cùng rồi em ơi Đúng rồi, cái bang này hiện tại gọi là No một rồi Hiện tại anh AK chưa đi thôi Chứ anh AK đi thì cũng tương đương như cái bang này luôn Cũng đẹp hơn, đồ này đẹp hơn anh, anh AK luôn Đồ này đẹp hơn AK nhiều luôn em Mắt ập hoàn toàn Đó chung là quá ok anh em ơi chung là hôm trước là gỡ lại là ok này trận cuối cùng đừng có gặp lá bắc lương để lên top 1 Đó. Đây anh này thua 11 trận rồi nè Anh này thua 11 trận rồi Anh này thì uh, thua 11 trận thì có thể lên cao lắm là top 4 rồi nè Cao lắm top 4 rồi, thua 11 rồi Còn 8 trận, anh còn 8 trận Mình thì uh, trận cuối cùng này ơi Thắng một trận lên top 1 Còn thua là top 2 Thua là giữ chân top 2 thôi Sau cái cặp chôm chôm mà Ok gì Hà ơi Hello anh em mới vô nha. Hiện tại video những video liên đấu này Khả sẽ up lên trên kênh nha anh em. Anh em có thể tham khảo cũng như là xem qua trên kênh cho vua nha anh em. Trận đầu thì thua đường môn nói chung là chấp nhận thôi tại vì lúc đó chưa cài auto nè, thua. kiếp chôm chôm. Chôm chôm như là anh đấy ảnh anh ờ, này. Cái này là Onkin là thiên nhẫn anh em, thiên nhẫn. Thiên nhẫn nè. Nói chung là mình đã gặp cái bang một hai lần rồi Mình sẽ rút kinh nghiệm thôi anh Thiên Tâm Tại vì hôm trước em có đánh thử với ghẹ ngáo rồi Mình muốn ăn được cái bang Là em phải tiếp tục đánh thường xuyên những skin ít. Em không cần bùa luôn Em không cần bùa luôn Em cứ giữ chân ít thôi Làm ăn thôi Mà chỉ cần đối phương chạy Là cái skin em nó bị hụt Là em sẽ búp bùa Đó cứ vậy thôi là có cơ hội ăn thôi nếu anh em nào bk anh em đọc với cái băng bỏng thì chỉ như vậy thôi cho đỡ anh em mà chạy ra anh em nào mà đau cảm giác thấy đau quá nhiều máu không kịp chạy ra như hôm trước khải chạy ra chết ngay chạy ra phát dồn chín bóng chết ngay ba tuần bóng chín phát chết, chết tại chỗ luôn <clears throat> ok anh em ơi trận cuối cùng quyết định anh em ơi xong xong anh em lên cái bang ba anh em ơi xong thiên ba hết chứ lên cái bang ba nha về kiên nhẫn rồi anh ok <clears throat> hai phút trận cuối cùng đừng có thua vô duyên nữa được em ơi thua vô duyên cùng đừng gặp thiếu lâm vip dụng cái này em ơi lên tấm một luôn này <coughs> anh em đang xem cho khả một like chơi em ơi quyết định trận liên đấu cuối cùng của năm độc khả năng cầm anh em ơi hiện tại đang giữ vị trí top 2 nếu như trận này thắng sẽ lên top 1 nha anh em nếu như trận này thắng sẽ lên top 1 nha Nam Xong, xong boss anh em lên cổng phân quân đồ luôn nha anh em ơi Tức đánh bang nha mọi người Ờ, ờ cái bằng ba có vẻ như xong rồi á Xong boss lên thẳng phân quân đồ luôn nha Phân quân đồ, phân quân đồ luôn anh ơi Phù lên thẳng phân quân đồ luôn từ từ mua máu Ờ, Trời ơi, đậu gặp chúng làm mất lương thôi xong rồi. Chết tôi. Thôi xong top 2, đủ xong. Má khó chịu gờ gốm. Khó chịu gờ gốm rồi nè. Má chúng Trung Lâm này chịu rồi. Giờ tao đánh dâm thôi nè em. À, kiểu này nó chém kiểu này chịu nói. Ôi giời Má đúng là lương trận cuối cùng luôn Má nói hay dữ người ta Chết thiệt Thôi cố gắng câu down thôi nè em Đậu xanh Ôi sồn chém kìa Thống quá nè mừng Trận này à, thắng được là mới hay nè anh Không thể nào thắng được thiếu lâm này luôn Nhưng mà mình sẽ cố gắng đến giai thở cuối cùng xíu rồi đậu dân <coughs> chịu ơi mua nhiều thể lực thì được anh em khả sở hết thể lực là tí là to anh em ui da ui sao Chiếm gì mà đâu dưới trời Ông đặt móc xấu rồi chém không rất là nhanh Lợi Ui vô Ui sao Lợi dính chỉ cái mức Ui vô Có 7 liền Chịu rồi Không làm được gì anh em ơi Má đứng lại chém một cái là mình xong Đứng lại chém cái là ăn đam liền Tại vì tóc nhanh quá seguindo. không bắt động được ép sát nó là chết ngay nè là những bắt động được ép sát là chém dính ba đao là chết ngay luôn đó là bắt động để mà kết thúc thiếu lâm thì không được quýnh bất động thì được kết thúc thôi còn không nam kết thúc được là đánh bất động hạn chế lắm mà nam đứng gần á dính đau liên tục à không dám đánh luôn à, khó thắng lắm mà nam ơi chắc này chịu rồi Đủ. thiếu lâm khác thì khả thắng thiếu lâm khác thì khả thắng bình thường nè anh em xem trên video khải á có vài thiếu lâm này nọ cũng hai ba món không có cái đau thì khải vẫn thắng được mà này đao full đồ full nộp các kiểu đúng trận cuối cùng quyết định top 1 luôn rồi thôi rớt top 2 rồi rớt top 2 rồi không top 1 được 45 này chấp nhận rồi chịu nào nó câu đam mình thôi đừng nói mà anh đam người ta không không bao giờ nó anh đam người ta được đọc nó đọc rút bao nhiêu đâu mà anh đam <clears throat> giờ cố gắng né thôi còn cũng giờ đỡ dành máu né thì đâu làm được gì đâu Trời, có dính một quần gần ca máu. Úi không. Chém giá mà. mình mình sợ mình hết thể lực nè anh em. Còn ở vài còn mấy phút mà thể lực còn gắn ca sao mà đánh nổi. Cái phi long này chịu bức. Trời. <laughs> Chém cái này anh em thử câu đam sao mà lại nè đọc mình nó kỳ hở rút không ăn thua luôn anh em đừng nói mà ăn được người ta mình chỉ cố gắng câu mana hết ông hết mana thì mana ông chết hết mana là coi như là hết máu rồi nè thì ông chết cái hôm này đỡ mình đánh chua quá ui sơ một cứ một một một bằng tranh không muốn nát thở đánh đấm gì nữa chỗ giờ mới đầu bỏ ui sơ bắt đầu buông thể lực chịu chịu nói nãy giờ có một mình mình tốn thân lực thôi ông thân lực rất là nhiều anh em giờ ông bung thân lực ra mình chết ông mà bung thân lực ra là mình chết rồi nhìn là biết rồi. chấp nhận thiếu lâm này chưa vô địch rồi thiếu lâm này chưa thua ai anh em thiếu lâm này chỉ thắng hai mươi mấy ba mấy trận là thua mới cái ba thôi cho đá kìa đủ xanh chiều không tắm luôn sao mà tắm được đánh không xin nhờ chịu à, nó chém như cái máy nè đặt một hai sáu chém như máy luôn ui xô ui xô <laughs> chịu chịu quá đậu xanh cứ đụng đụng cái năm nghìn đam mà đụng cái năm nghìn đam mà trụ kiểu gì ui xô dọn bung theo lực chịu chịu à khó chơi dữ ta Tiểu Lâm này vô đói rồi nè em ơi À Thua Thua Nếu mà ạch này đứng top 2 Thì uh, hai một cuốn sẽ là đang top 1 Và sau khi là Lã Bắc Lương lên top 1 Thì ạch này sẽ xuống top 3 nè Ạch Nam Động này sẽ xuống top 3 thua 9 trận xuống top 3 thua hai một cuốn con long đao con long đao ờ, hai một cuốn vẫn thua 9 nhưng mà thời gian hai một cuốn tốt hơn mình thời gian năm động này lâu quá chịu rồi chấp nhận thua thua nhưng mà mình cao kéo không tới nam thua là thua rồi chấp nhận top 2, top 3 rồi á à, gặp đúng là có lương phút cuối rồi chịu luôn <clears throat> kiếm đầu lắm ui siêu ui siêu <laughs> chuối nó bay như mưa <laughs> chịu không dám đứng gần luôn anh em tại vì đứng gần rất là dễ dính đam nhưng mà anh em nghĩ đâu anh em có nghĩ đứng gần anh sau hình á đứng gần rất dễ đến đam tại vì đốc rất là nhanh chịu thôi ôm chuối rồi à, gặp đúng lão luôn không cuối chịu anh em ơi thôi chấp nhận thằng hai thôi anh em ơi thằng hai à, cho anh em xem sơ qua top 10 anh em ơi ủa sao bạn này lên top 1 được ủa sao bạn này lên top 1 được ta sao nó ghi hàng 1 à hồi nãy là cập nhật là hàng 1 nếu có nhập là hàng 1 còn đây chưa cập nhật nãy trận trước á là tháng 30 ta tháng 30 ta tháng 39 thua 8 là nó cập nhật hàng 1 rồi nè đấy là nó cập nhật hàng 1 rồi xong rồi là là hai một cuốn xuống hàng 2 nhưng mà giờ hai một cuốn mình lên lại nè tại vì khả thua thời gian nè mà hàng cuốn này đang hàng 2 nhưng mà tí nữa sẽ lên hàng 1 nha nè tại vì khả thua thời gian chiều anh em ơi chiều không nói ôm kiểu gì cũng thua cho anh em xem cái đam mọi người không nào chịu nói được phe ta bị đánh trúng 165.000 đam đối phương bị đánh trúng 58k thua 1 phần 3 đam thì cậu đam kiểu gì không thể nào cậu đam được đúng trận cuối thua nè thôi chịu thôi rồi cho anh em xem tiếp tục top thứ ba top 3 thì thua 11 rồi không tính rồi top 4 Top 4 là lương lên rồi nè Thắng 35 thua 3 Rồi xong Giờ là bắn lương lên top 1 20 cuốn top 2 anh này top 3 Xong Đó hết giờ Ok chưa Còn những cái top dưới thì không ai đánh đâu nè em ơi Ngày mai AKK Ngày mai thì anh AKK sẽ đánh Và cũng như là Khải sẽ đánh nha anh em Ngày mai sẽ tiếp tục ở thứ 5 nha anh em Trong việc này thì uh, Hết sức rồi anh em ơi Hết sức rồi Gặp chúng thứ 5 nha chịu rồi <laughs> Cộng đứng 3 giờ thôi em ơi Anh Đại làm gì để quá quyến chết rồi nghiệp chưa <laughs> Anh Đại <laughs> Anh Đại võ Mưa mưa thánh anh bài chưa anh em đi phong độ đặc biệt cứ tối lại đợi sẵn đi nam không cần phải nhắc nữa em hiện tại bây giờ là bên bên kia đó. ok ok được hay anh cuốn ơi vô ra anh ơi tin buồn má gặp đúng thiếu lầm là cũng lương anh rất top hai à. ừ, thua chấp nhận bá kìa bá kìa bác nó lên đây rồi kìa nó lên nó chạy ăn ăn kìa chạy với chúng tao chạy với chúng tao tất cả anh em cứ đứng đi cho một xe đi thôi một xe đi phải linh linh đi luôn linh đi luôn linh đây đây anh anh giết mấy thằng rồi ờ lúa linh cả lúa luôn đi ừ hai cho hai xe thôi đúng rồi này hai xe thôi tôi đi em mặc tay em đi kiếm nó cho lúc ờ, nào em báo cho đúng rồi biết trước đã dầu đâu ờ, chấp nhận thôi đạp góc bán nè bán nè à,